chào mấy bạn Đây là bộ sưu tập giày của Uyên Thì có rất là nhiều bạn cứ tưởng á, là cái đóng giày bên nhà bé trí là của Uyên với trí nhưng mà không phải Cái đó chỉ là riêng của trí thôi, còn đây mới là của Uyên nè Không có tốn nhiều thời gian của mấy bạn đâu Tại giày của Uyên không phải giày của bé trí Chỉ có nhiêu đây thôi, không có nhiều Đó, thì đầu tiên là mẫu Nike Vapor Max Thì mẫu này cũng có tới hai đôi lần Đây à, Có đôi này, đôi này thì cái đôi này á, thì uyên với chí đi chơi thì uyên thích với chí mua cho uyên còn đôi này á, thì ổng đi chơi một mình xong cái ổng mua đôi này để chuộc lỗi thì như các bạn thấy đó đây nguyên một hàng đây là mấy cái mẫu Jordan mà Uyên có thì từ số số 1, số 3, số 4, số 5 rồi lại số 1 thì cái đôi này thì trong một lần đi chơi á thì tự nhiên thấy đôi này bán vẫn còn bán thì mới vô mua vẫn còn bán giá 180 thì mua đẹp đôi này á thì cái lần đầu tiên á bé chí gặp uyên thì bé chí tặng cho uyên đôi này là trước đó thì đôi này nó mua cho bạn gái cũ nó hay sao không biết nữa không chịu mang cho nên giờ uyên uyên hốt thôi nó gì đâu đó, dạng. cái đó là đôi cho lần đầu tiên anh tặng em đúng không đúng vậy ừ. đầu tiên còn cái đôi <laughs> này là cái đôi mà uyên với chí cứ tưởng là lúc mà nó release lại á thì uyên cứ với chí cứ tưởng là nhiều người đứng xếp hàng mua lắm cho nên mới ra ngoài đứng chờ từ 3 giờ <laughs> sáng cho tới 9 giờ mà rốt cuộc có uyên với chí chờ rồi uyên với chí chờ đó cho nên đôi này cực đó mới mua được đó mệt mỏi mệt mỏi đây là đôi số 5 thì đôi này là uyên này nỉ gãy lưỡi mẹ mới mua cho uyên gãy cái lưỡi luôn mới mua cho đó đây là đôi Jordan số 1 nhưng mà đây là đôi Jordan số 2 mà thứ hai mà bé chí mua cho uyên mua lại của thằng em thôi tại vì bé chí có đôi này uyên nói uyên cũng thích nữa thì thằng nhóc nó không mang thì bé chí mua lại cho uyên đó vậy là xong Nike rồi nãy giờ mấy đôi rồi nãy giờ là mấy đôi rồi một hai ba bốn năm sáu bảy bảy đôi rồi bảy đôi tới đôi thứ 8 là đôi nào thứ 8 là đây cái, cái mẫu Ultra Boost này á thì Uyên có tới hai đôi cũng cũng cũng có hai đôi luôn cái đôi hai đôi này hai đôi này là chỉ ăn lời cho nên thì Uyên mới có thì chẳng lẽ giờ có sai Uyên bán cho ta nó uổng lắm đưa cho tôi đúng không có tốn tiền đâu đó thì hai đôi này mẫu của nữ rất là đẹp thì thích hai đôi gì hai đôi hai đôi gì không biết nữa ultra boost gì đó không không không nhớ em không nhớ ừ. tên nữa nó tên là ultra boost limited edition thôi à. ừ đây tiếp theo là mẫu puma xem tìm rihanna thì mẫu này em có cũng có tới hai đôi Trời. đó thì hai đôi này thì cái đôi đầu tiên là Dimo thì Uyên lại thích thì anh Chí mua cho in đôi này tại nó có cái nơ đẹp nhưng mà may không êm cho nên là thích thích chứ còn cái đôi này á thì cái lần đó với Chí đi đổi giày thì thấy thấy đôi này thì mua cho yên luôn thì cũng mua cho yên đó Ây. thì này thì cái đôi này là uyên mua đôi này là easy à, v 2 thì cái này là uyên mua nhưng mà tiền của bé chí thôi uyên uyên mua cho anh luôn mà ừ? uyên mua cho anh ừ, luôn đúng, đúng không? rồi uyên mua tới hai đôi lận ừ. một cho uyên một cho bé chí nhưng mà tiền của bé chí thôi mày <laughs> hay đó thì tiếp theo là đôi này tubular đôi này là cái đôi đầu tiên mà uyên bắt đầu dơ dài là đôi đôi này là đôi đầu tiên của Uyên đôi này cũng không cần nói nhiều ai cũng biết đôi này là đôi gì mà không ừ. ít ít nhất ai cũng phải có đôi đó đúng vậy đây là đôi Ultra Boost đây là đôi mà bé chí tặng cho Uyên kiểu bất ngờ là bất ngờ thì hôm đó là ngày anh đi thì bé chí mua cái này tặng Uyên mà bất ngờ Uyên vừa về cái thấy ổng cầm cái thùng đó ông tặng đôi này cho Uyên rất là hạnh phúc tạo cũng con đôi cho nên uyên thích nên uyên nó không thích thì uyên nghe ừ thì trong không? trong này trong này là đôi nào anh cũng có mà ừ, ừ. đây <laughs> cái đôi này thì bé chí cũng có đôi này bé chí cũng có đôi này nữa đôi uh, convert thì uyên thì uyên cũng không thích convert lắm nhưng mà uyên lại thích mang chung với mấy chí cho nên là uyên chỉ nói vậy thôi à mà ai về ổng đi mua thiệt ổng đi mua cho uyên mang nè <laughs> chưa mang bao giờ mà đúng không mang một lần à, anh mang, mang một lần hồi mang đó giờ nè đây chính là cái đôi mà uy cực kỳ cực kỳ thích mà không dám may ra được. tại vì nó màu trắng uy ra may ra được sợ dơ đây là đôi mà giống như kiểu là anh đi với lại sinh nhật luôn sinh nhật của uyên thì uyên là thích mò cho nên anh chí <laughs> mua cái này về rồi để nguyên đóng bong bóng ở trong phòng đó rồi để này ở, ở tú làm sao cho uyên mò thì mở ra thấy đôi này mặt tôi nè mặt tôi nè mặt, mặt mọi vị trí nè ừ. thấy mấy cục mụn trên mặt em luôn không vô duyên quá cái đó là thăm chứ không có mụn nha cái đôi này dạ. đẹp quá dạ đó là tất cả mấy cái đôi của em trong 27 đúng không đúng vậy là có bao nhiêu đôi tổng cộng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 đô ừ. 16 đô Nó thì Yên cho mấy bạn Đấy đó Thì trong đây có bao nhiêu đô là anh Chí mua cho Yên <laughs> Anh Chí mua hết đó Chỉ có mấy đô là Yên tự mua thôi Tự mua nhưng mà tiền của anh Chí ừ.